khi đôi môi em còn đỏ mọng em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu khi hai má em mây hay em nói em say tiếng đàn ta chỉ sống một lần trên đời suy nghĩ lắm chị em ơi